thì uh, hôm nay nè các bạn các bạn đang thấy là tại sao lý do là sao hôm nay là không có thành viên nam là bởi vì á à, uh, Kairon á thì Kairon uh, đi ngủ rồi à, anh dịch cũng đi ngủ rồi à, Sido uh, Sido cũng đi ngủ luôn rồi các bạn ơi mấy ông toàn đi ngủ hết mấy bạn ông con trai trong Hero Team ai cũng lười hết các bạn à có mỗi mình mình là chăm chỉ thôi á ờ, à, chăm chỉ quay clip cho các bạn cho nên các bạn hãy ủng hộ mình nha qua bên kênh của mấy ông kia dislike mấy ông đi mấy ông lười biếng quá trời ơi chơi chứ phải là hơi ác đó không anh em tốt thì cười gì kia vậy thôi giỡn á ờ, giỡn ha thôi giỡn giỡn xíu mà mấy bạn qua cày view ủng hộ cho anh em tốt nha ok thì hôm nay nè như anh em đang thấy thì lý do vì sao hôm nay mình chỉ mời hội che vào trong đây thôi là bởi vì như anh em cũng đã nhớ trong cái tập trước thì mình đã gọi là tặng cho sammy một cái ghế gaming màu hồng đấy thì hội chị em bảo rằng là trời ơi tại sao gì ta cái gì mini game gì mà dễ quá vậy rồi còn được tặng nguyên cái ghế pc màu hồng đẹp ơi là đẹp luôn cho nên là hội chị em ai cũng muốn được tặng quà hết cho nên quyết định hôm nay mình sẽ tổ chức cái cuộc thi này để xem coi ai là thành viên nữ tiếp theo của hero team sẽ được nhận quà nha các bạn nha ở đây có bạn nào muốn được nhận quà không hả tao muốn nhận tao muốn tôi tôi tôi ở, à, ở đây hình như hình như là bắt vua đúng không tôi là bắt vua và rồi nhất tôi chắc chắn à, vậy hả ờ, ok ờ. Camui à, tự nhận mình là bắt cua pro nhất mọi người ạ à. Ok thì hôm nay là mọi người nha Chúng ta sẽ cùng nhau chơi với nhau một cái màn à, gọi là mini game bắt cua mọi người ạ à. Thì đây mọi người xem nè đấy Và cái này không phải là bắt cua bình thường nha nó có rất là nhiều những cái luật chơi rất là hay luôn các bạn thấy cái gì ở đây không đây xin theo bạn đây là một cái rương và trong cái rương này nó có một khối kim cương thì tại sao lại có khối kim cương thì các bạn biết không thì mình sẽ giải thích cho các bạn nha trên tay của mình nè bạn thấy là là mình đang cầm một cái khối kim cương nè thì người nào mà có khối kim cương trên tay anh em thì người đó sẽ có được một cái quyền hỗ trợ đó chính là có thể dịch chuyển đến một người nào đó bất kỳ mà người đó muốn chẳng hạn nha à, là Simmy đang dẫn đầu đi nha mà Camui là người gọi là ở cuối đi thì Camui có được khối kim cương Camui có thể dùng quyền trợ giúp dịch chuyển lên chỗ của Simmy đấy và tiếp theo nữa nè các bạn ơi đó chính là khối redstone màu đỏ nha đây cái khối màu đỏ đỏ này khói màu đỏ này thì nó còn ghê hơn cái khói kim cương nữa nha các bạn nha các bạn biết vì sao không là khói màu đỏ này mấy bạn sẽ có quyền được kêu tiêu diệt một người nào đó bất kỳ mà mọi người muốn chẳng hạn giờ à, gì ta sammy đang dẫn đầu đi mà mimi là mimi có được khói redstone đi mimi kêu là tôi muốn tiêu diệt sammy thì ngay lập tức Sammy sẽ phải chơi lại từ đầu mọi người ạ. À. à, ghê không? À không, không phải chơi từ đầu nhầm, chơi lại um, cái màn đó từ đầu lại của cái màn đó thôi nha, tại vì chỗ này sẽ có điểm hồi sinh nha. Ok. Rồi, à. thì uh, để xem coi liệu rằng trong bốn bạn nữ chúng ta ai sẽ là người giành được giải thưởng đó nha bạn nha. Và giải thưởng hôm nay sẽ do bốn bạn nữ quyết định. Muốn cái gì phong tặng cái đó luôn, ừ. chịu không? Thích ghê luôn á. ok. Em ơi, thích biệt thự đi mọi người, chúng ta mua biệt thự đi. Ờ, biệt thự đi. Không, ờ, mua siêu xe, cái này mua siêu xe đi, em lái người chào người đi nó xin xe xin xe dạ được liếp liếp liếp à, thích biệt thự hả à, thích biệt thự thì chắc mình rời hero team mình trốn luôn trốn qua mỹ sống các bạn ơi trời là trời ok thôi không nói nhiều nữa bây giờ chúng ta cùng nhau vào video nào let's go let's go rồi ok bạn ơi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu trò chơi nha mọi người và để xem coi bạn nữ nào trong hero team sẽ là người giành được phần quà tiếp theo của phòng đây nha ok thì à, mình đang rất là hồi hộp không biết người chiến thắng sẽ đòi phần quà là gì đây. Hy vọng không phải là một căn biệt thự hay là chiếc xe hơi nha mọi người. <laughs> Hay mà bà nào mà chơi lớn ừ, gọi là đòi luôn máy bay chắc mình mình bán nhà mình không đủ luôn anh em. Ok. <laughs> Rồi, bây giờ chúng ta chuẩn bị bắt đầu nha. Thì mọi người đã sẵn sàng chưa nào? Sẵn sàng. Sẵn sàng đúng không nào? Vậy thì bây giờ chúng ta cùng nhau chuẩn bị 3 2 1 bắt đầu. Rồi. Wow và gì vậy, chưa, gì vậy? sao sao chưa gì sao chưa gì bà ca mui bà té ở ờ, nhầm bà bà mimi bà té à chị vâng và chúng ta đang thấy sao lại bị té chúng ta đang thấy là simi à, à. simi đang là người dẫn đầu chúng ta hãy cùng nhau theo dõi simi để xem như thế nào nha thì như em thấy là simi đang à, thể hiện những cái đường <laughs> tính ra là tính ra tôi tính nói là simi simi đang thể hiện mà ai về đâu bà té luôn rồi Ok thì bây giờ tới lượt ca Camui Chúng ta sẽ theo dõi ca nha nhé bạn nha Thì Camui đang uh, gọi là bắt cua rất là điêu luyện mọi người ơi Nhảy qua từng block vô cùng nhẹ nhàng khen không ạ à? ông thấy sao đó sao mà tôi khen đến ai là người đó té vậy các bạn ok bây giờ chúng ta theo dõi sammy đi đừng đừng khen chị <laughs> bây giờ chúng ta hãy cùng nhau theo dõi sammy nhé bạn nha thì đó dạ. tôi mới vừa theo dõi sammy là sammy té rồi ok đừng có khen đừng có theo dõi ai đó ok thì à, để xem coi không biết lần này sammy có nhận được thêm phần quà đó hay không hay là phần quà này lần này sẽ thuộc về người khác đây à thì à, từ nãy giờ có ai lượm được à, người ta khói hỗ trợ chứ nhờ từ nãy giờ mimi lượm được, được chưa cái hộp đỏ để mình theo dõi Mimi thử nha các bạn nha Mimi là đang uh, gọi sao ta đang dẫn đầu các bạn ơi cho mình sẽ theo dõi Mimi nè bây giờ mình thử mình khen Mimi cái con Mimi có té không nha Mimi bắt cua giỏi quá <laughs> Chỉ cần em theo dõi thôi Không cần em làm gì hết là tự té à? Hãy cùng nhau theo dõi coi Camui Sau một thời gian được uh, Siro dạy bắt cua Thì Camui có tiến bộ hay không nhá bạn nha Thì hiện tại bạn đang thấy là Camui đang uh, di chuyển vô cùng lắc léo Đằng sau lưng của Camui chính là Mimi vẫn đang đuổi theo À, mình biết chắc bây giờ Camui đang rất là rung bởi vì mình khen Camui nãy giờ Đừng khen em ơi, đừng, đừng mà tôi có một Đừng lời nguyện á mấy ông là tôi khen ai là người đó bảo đảm sẽ té bạn hiểu không hiện tại là sammy đang giành ở vị trí thứ hai thì bạn đang thấy là sammy đang giành ở vị trí thứ hai và đã bằng cả mui luôn rồi bằng cả mui luôn rồi bằng cả mui luôn rồi không còn thứ hai nữa rồi lên lên thứ nhất luôn rồi lên top 1 luôn rồi và simmy thì simmy thì vẫn đang ở cuối các bạn ơi no để mình qua mình coi simmy coi simmy à đây đây đây mình sẽ mình sẽ dùng một block xanh nó chết block xanh dịch chuyển đến đây okay. rồi Simmy đã dùng quyền hỗ trợ dịch chuyển đến Sammy các bạn ơi Bởi vì là à. Simmy có một uh, lóc kim cương nha Nhưng mà không sao, Sammy vẫn đang là người dẫn đầu Liệu rằng là Sammy có nhường lại chức vô địch cho người em của mình hay không đây Thì chúng ta cùng sao xem nha Simmy đang bắt cua đằng sáu bạn ơi Thì mình sẽ theo dõi theo theo, theo dõi Simmy thử nha Thì uh, à, Simmy vẫn đang rất cố gắng Oh my god Okay. Oh my god Simmy Simmy rất là may mắn các bạn ơi hai người kia té và Simmy dẫn đầu luôn Wow các bạn thấy đó Simmy đang rất là cố gắng để tôi coi mấy người đằng sau thì sao Sammy từ top 21 thì bây giờ đã qua thành top top top 3 rồi Camui thì đang dẫn top 2 Hãy cùng theo dõi Camui nha em Em thích xem coi chị làm gì hiểu không Ok mình không hề luôn chưa gặp được cái lắc nào lắc hỗ trợ hết luôn á rồi xong simmy đã té tại vì sam sam gọi là chậm tay quá người ta lấy mất rồi ok Sammy hiện tại bây giờ đã qua top 2 Và Simi từ top 1 chuyển qua top 3 nha mọi người nha Ok, mình đang nghe buồn à, Có thể là mấy bạn đang xem trên video thì các bạn sẽ thấy hơi lắc một tí Là do là chúng ta đang dùng chế độ theo dõi Cho nên là sẽ hơi lắc một tí oh nha, bạn thông cảm rồi, xin rồi Vâng, và Simi và Kamui đang ở sau lưng nhau à, à, hình như mình nhớ rằng là hình như là Simi với lại là Kamui hình như là được Siro oh. dạy dạy dạy cho cách để trở thành bro bắt cua đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, hai đệ tử của Siro đấy hai đệ tử của Siro để xem coi một trong hai đệ tử này ai sẽ giành được top 1 nha. Mình thì mình nghĩ rằng là sẽ là Camui nè, mấy bạn nghĩ là ai? Mấy bạn đang xem video bình luận lại nha. Ok. <laughs> Rồi oh, Simi té rồi. Simi té rồi. Sammy gì mặt Simi Mọi người biết gì không? Camui định dùng cái à, đỏ để giết Simi Ai ngờ đâu Simi tự chết rồi <laughs> Trời ơi ác quá Hình như là từ nãy giờ có mỗi mình Sam là chưa kiếm được một cái block hỗ trợ nào hết thì phải các bạn ạ Tôi còn hai block à, đỏ nhá Rồi oh, ok no. Simi Simi đã phải chơi lại từ đầu các bạn ơi Simi chơi lại từ đầu rồi Vâng và bạn đang thấy thì Simi đang gọi là tiến gần đến Camui Ủa sao Camui đứng im vậy Camui Từ vậy? mà mày lắm mà mày lắm Trời ơi mạng lắc hả trời Sao lại đang đang gọi là cố gắng giành cuộc thi Giành được top 1 mà mạng lắc là sao Ờ dùng dùng dùng một cái đỏ giết Mimi À giết Mimi đúng không Rồi giết Mimi đi Rồi bập xong Mimi đi luôn Rồi, rồi xong Mimi đi luôn rồi Simi dẫn đầu simi đã dẫn đầu rồi No Ok ok ok Chip one chip one Yes Ok ok ok Hồi nãy là tôi đoán là ca mui thắng các bạn ơi Nhưng mà lần này tôi thấy có vẻ là hơi hơi gọi là hơi hơi có mùi là simi sẽ giành chiến thắng rồi nha Tại vì chỉ còn có hai màn nữa thôi thôi simi chỉ cần vượt qua hai màn nữa thôi là simi sẽ giành được top 1 các bạn ơi cả mui ơi cố Anh lên đó. trời ơi trời à. mình mình lớn tuổi đừng để thương nít chị mình liên quan gì má rồi xong Camui bị dính vô cái cây gai Camui chết rồi bạn ơi ok rồi Mimi giết Camui kìa Ủa sao Mimi dùng hỗ trợ giết Camui à Mimi được quyền dùng hỗ trợ hả ừ nhưng mà tại vì Mimi bị bị bị không nói được cho nên là em à, không biết gì hết chị ạ ờ ờ không sao không sao không sao nhưng mà tôi vừa báo là tôi vừa bị Mimi giết cho mọi người Ok, wow, okay, Mimi à, okay, đang okay. À, gây thù trước án với hội chị em mọi người ạ. À. Và ok, Simi Simi đang dẫn đầu đúng không? Đúng rồi, Simi đang dẫn đầu chị đây. có một cục kim cương chị sẽ sử dụng nó để TB đến mèo Simi. <laughs> ok, TB đi. Rất <laughs> vâng. gì vậy? À... <laughs> Bà té nữa rồi, bà té nữa rồi. Ok, thì Simi đang dẫn đầu. Hãy cùng coi Simi sẽ giành được chiến thắng hay không đây. Ủa, à, đến... làm sao mà qua được vậy? đích đến này ở trước mặt đích đến này ở, trước mặt đang ở trước mặt cố lên cố lên trời <laughs> ơi ok ok ok gục ngã cửa thiên đường không sao không, sao không sao không sao, không sao bà mimi mi mimi ơi đích đến đây mà cửa thiên đường còn tôi còn không thấy nữa nè vâng xin đâu rồi xin đâu rồi xin đến rồi yeah xin chúc mừng ủa thắng rồi ơi nhanh rồi yeah xin chúc mừng mèo Simi đã là người giành được chiến thắng trong trận đấu lần này. Xin chúc mừng và chúng ta có thể thấy được khuôn mặt hối tiếc của mimi và camui à, cái gì vậy quên đỏ quên bùa đỏ nhưng mà rất tiếc là sim thắng từ rồi Ờ ơi Mimi ơi Mimi ơi mặc dù là Mimi đang có quyền gọi là tiêu diệt người khác nhưng mà do là Simi chiến thắng rồi cho nên là Mimi có dùng cũng không được đâu nha Mimi Ủa khoan từ tôi xem coi bà Sammy bà đang ở đâu các bạn ơi Mình sẽ tơi bơi Sammy nè Coi bà Sammy, Sammy bên đây ở đâu vậy Sam Đây đang ở đây nè cũng sắp tới đúng không Sắp tới đây không Đây là đâu Tôi tôi uh... tiếc, tiếc tôi tôi không biết là bà Sammy tôi không tôi không biết là là đến khi nào Sammy mới có thể đến được gọi là người ta đích đến để giành chiến thắng đây tại vì mình biết chắc là Sammy gọi là chơi mấy cái mấy cái game mà vừa bắt cua mà phải vừa giải câu đố này rất là dở các bạn ơi cho nên là giờ bạn Sam mới đang suy nghĩ đó. ok đúng rồi đúng rồi đúng rồi đừng đó đã đúng, đúng rồi ôi ôi thấy thấy Sam rồi xí mày thấy thấy mọi thấy Sam rồi mọi người rồi sao nữa đây hả rồi xong té rồi thôi khỏi đi anh em à. <laughs> rồi <laughs> Ok mọi người ơi, thì như anh em đã thấy thì Sammy là nhầm, Simmy chứ ừ, không thể nào nhầm như vậy được. Ok, Simmy đã là người giành được chiến thắng cho nên là Simmy sẽ là người được phần quà nha. Thì à, bây giờ à, tôi muốn hỏi à, người chiến thắng là Simmy nè, à, bạn muốn à. à, nhận phần quà là gì nha? Mình thì mình cũng là một con người đơn giản thôi thì mình đang thiếu một cái giày á, không biết là bạn có thể tặng mình cái giày được không nhỉ? Giày á sợ ơi tưởng gì chứ giày thì Phong không thiếu Chỉ sợ là Sim yêu cầu là cái đôi giày đó là phải kiểu như là à, Gì ta bỏ kim cương gắn kim cương rồi, rồi Vét vàng vô hay là gì đó mình mới khó thôi Chứ giày thì mình có nhiều lắm Bây giờ mình có à, mấy cái đôi giày à, mua ngoài chợ có 50 ngàn nè Sim lấy không Mày cái tin là tao giặt vô trong mã mày không? Trời phần thưởng mà tôi tự mua đồ gì đó, mua đồ chơi Phần thưởng mà mua đồ vàng như vậy? Trời đất ơi, phần thưởng mà phải xin lên chứ kim cương có vàng nhất phải có cái phần thưởng gì đó chứ phần thưởng hả phần thưởng thôi được rồi nếu vậy thì mình sẽ tặng cho simi một đôi jordan một nha mọi người nha dạo này mình thấy là jordan nó đang rất là hot cho nên mình sẽ quyết định tặng cho simi một đôi jordan nha hãy cùng xem đôi giày của simi sẽ như thế nào nha mọi người tặng quà thôi À, rất là xin lỗi hội chị em còn lại Chúng ta cùng nhau chờ đợi màn sau nhé Hy vọng màn sau là Mimi hoặc Kamui sẽ là người giành được chiến thắng nha Còn lần này thì Simi và Sammy đã giành chiến thắng rồi Cho nên là phân quà thuộc về Simi yeah. yeah buồn quá không có gì phải buồn cả ten ten ten ten ok các bạn ơi thì đây chính là đôi giày mà mình sẽ tặng cho simmy đây thì simmy nói rằng simmy muốn có một đôi giày cho nên đây giày của sim lè oh, Ok thì các bạn ơi đây là phòng thưởng mình đã chiến thắng gọi là trong cuộc thi bắt cua của phong cận nha mọi người đây trời ơi nó đẹp quá trời luôn nhìn tôi mình nhìn cái vỏ thôi mình thấy nó rất là sang chảnh luôn mọi người đó trời ơi thôi vậy bà mới có cái hộp thôi bà tả diễn diễn tả thì ghê quá à. đẹp quá nè đây tụi mình mở đây các bạn xem nha ừ. Uhm rô đồng nha mọi người Trời ơi, đây. láng bóng chưa kìa mọi người Đây chính là một đôi Jordan à, một nha mọi người Thì cái đôi này á, nếu như mọi người à, gọi là tìm nó ở trên Google á Thì mọi người sẽ biết được giá của nó thôi Và cái đôi này đây, mình sẽ cho bạn xem này Cái màu rất là giống sim luôn Màu này là màu của sim luôn á mọi người à, Màu xanh nhạt mọi người ạ số giày thơm dữ rồi Thôi, giày mới nha Mà còn là giày real nữa, nghĩ sao không thơm trời đúng là mùi về riêu có khác mọi người ạ đấy ok <laughs> Đấy, thì à, đây chính là phần thưởng xứng đáng dành cho mèo Simi vì đã chiến thắng được cuộc thi mọi người ạ. À. Đấy, đôi giày rất là đẹp nha. Trời ơi, tôi tiếc quá, tôi tặng cho Sim nhưng mà tôi tiếc quá, hay cho xin hay tôi tôi xin chiếc được không? Không, tự nhiên người ta thắng rồi người ta phải được hai chiếc, một chiếc làm gì tôi đeo xong tôi đeo một chân còn chân thì tôi mang dép hả? Sao được? Phải tặng hai luôn mới đẹp. Đó. Tiếc quá bạn ơi. Thôi. Nhưng mà thôi, lỡ hứa tặng rồi, không được thất hứa. Hey, ok bạn ơi thì mình đã tặng đôi giày cho Simi kìa các bạn thấy Simi và rất là hí hửng với đôi giày mới luôn bạn ạ à. thì cái đôi giày này mình phải nói là mình mua giá của nó khá là đắt nhưng mà không sao dù gì thì Simi cũng là người giành được chiến thắng cho nên là mình sẽ tặng cho Simi luôn với lại lâu rồi mình cũng chưa tặng quà cho cho Simi ấy à cái này là tặng quà bởi vì là bạn bè nó tặng quà nha cho nên mấy ông đừng có kiểu như là tôi mét anh Kairon hay gì nha cái này bạn bè tặng quà nhớ ba các bạn đừng ra xong là đăng tiktok bảo là ui anh Phong thương chị Sim Phong chị Sam nha đờ nha tôi biết mấy má chuẩn bị làm trò này để câu viên câu like nha tôi biết thôi nha ok còn bây giờ thì hẹn gặp lại anh em ở những video hero cặp đôi đại chiến lần sau nha và anh em muốn người tiếp theo được tặng quà là ai nhớ bình luận cho mình biết luôn nha còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại anh em những video lần sau yêu anh em phải nồi bye bye